Quang Hà xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, hàng năm vào mùa mưa, chư Tăng Ni an cư kết hạ để thúc liễm bản thân, trau dồi giới thân huệ mạng. Trong ba tháng này, Tăng đoàn kết tập lại, tu tập thanh tịnh, phát sinh phước báu vô tận. Nương đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng Chùa Ba Vàng, câu lạc bộ quốc Vàng tập tu lục hòa cũng phát nguyện tu tập các công đức lục hòa theo ba tháng trong mùa an cư của chư Tăng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 thiết Phật tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biến thành văn chung cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huấn chư chúng sinh giải phát bồ đề tâm Viễn lý chữ vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo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 trau dồi giới đức, trưởng dưỡng đạo tâm, giúp cho ruộng phước tối thượng của chúng sinh được thêm màu mỡ. Duyên này hết thảy các Phật tử đang tu tập theo chùa Ba Vàng, mong cầu được nương tựa tam bảo, nương theo mùa an cư kết hạ của chư Tăng mà phát tâm tu tập, hành trì Pháp bảo để tăng trưởng công đức phúc lành ngõ hầu mong được bình an, hạnh phúc cho gia đình và gieo nhân lành giác ngộ giải thoát trong các kiếp vị lai. Nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con phân theo sự chỉ dạy trên sư phụ, sự cắt cử của đại tăng và thể theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử mà tác lễ dẫn chúng tụng kinh trong chương trình tu tập theo mùa an cư kết hạ để các Phật tử được nương theo tu tập. Nương oai lực tam bảo, chúng con xin thỉnh các đức hộ pháp, chư thiên chư thần cùng các chúng quỷ thần, các chúng hữu duyên trong pháp giới và các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bạch về chương trình này đồng hoan hỷ văn tập về đây hộ trì cho pháp hội và tu tập với tất cả chúng con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 Palm trí dẫn đến phá người thợ săn chim cứ loay hoay cho đến khi mặt trời lặn chỉ lo gỡ lưới câu hai bước trên đầu ta chính tôi vội bước đừng dần tôi tuy vậy còn chim ấy vẫn dần tiếp tục nói người nghĩ rằng chỉ một mình người nhâm bỗng lưới lên chẳng khi chúng tranh cãi vậy hãy ngất bóng lên một con tất cả đàn chim nhen đầy vào một cái gió đem về nhà và hy vọng đem lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ bậc đạo sư nói như vậy như vậy thưa đại vương các bà con không nên tranh cãi nhau tranh cãi là buồn diện vong thuyết pháp thoại này xong bậc Phật dạy này các tỷ kheo có sáu pháp tôn trọng nên kheo nhớ nghĩ thực hành thì tránh pháp có thể được trụ lâu dài kinh du hành đức Phật dạy này các tỷ kheo lại có sáu pháp bất thối làm cho tranh pháp tăng trưởng không bị hao tổn dạy vì thường siêng tu tập sáu pháp hòa kính nên có thể làm cho dòng giống tăng chẳng dứt tiểu kính rừng rừng bỏ đức phật dạy này các tỳ kheo nếu thực hành sáu pháp hòa kính thì dù ở đông tây nam bắc theo chốn nơi đi đến hoàng dưỡng hoàng đi đều khiến cho các tỳ kheo đạt được an lạc xa lìa các sự tranh chấp cho đến sau khi di lặc bồ tát thường sinh đâu xuất thiên đức phật dạy như lai được gặp tất cả chư Phật đời hiền kiếm tu sau pháp hòa kính làm thầy dẫn đường kính đại tập đức Phật dạy nên suốt lòng cầu ông làm thầy dẫn dắt làm đèn sáng cho đời đây là ruộng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 man an vui đến cho vạn loài chúng sinh. Kính bạch Đức Thế Tôn, bật thấu rõ vạn pháp, bật dẫn đường chúng sinh. Đức Thế Tôn từ đại bi tâm mà ban cho chúng sinh giáo pháp lục hòa cùng trụ, đoàn kết hòa hợp, mong cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Qua bài kinh, bất kính bật trí dẫn đến phá hòa hợp, gieo nhân đề bà đạt đa chúng con hiểu được rằng tranh cái là nguồn gốc dẫn đến diệt vong và khi sống không kể là một mình hay với hồi chúng cũng phải biết quý trọng vân lời những điều hay lẽ phải từ các bậc hiền trí dạy răng thì sẽ được nhiều điều lợi ích chúng con xin nguyện nương đức trên sư phụ nương vào Đại Tăng tinh tấn tu tập, thực hành lối sống đoàn kết hòa hợp, ngày một tốt hơn. Nguyện đem ánh sáng chân lý nhiệm màu của Đức Thế Tôn đến khắp chúng sinh hữu duyên, thấy đều lợi ích. Chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa cầu đào Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức tu tập chương trình ngày hôm nay, hồi hướng cho chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng được bình an mạnh khỏe, thuận duyên tu tập hoàng truyền Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp được nương tựa tam bảo tu hành sớm giác ngộ viên mãn thành Phật. Chúng con xin hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương mãi nơi đời, ánh sáng Phật Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng tu hành đều được an lành hạnh phúc hồi hướng nguyện cầu bậc thánh sớm xuất hiện nơi đời để dẫn dắt chúng sinh tu hành cầu vô thượng đạo. Nguyện hồi hướng cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ và tất cả những ai đang tu tập theo chương trình hoặc hướng tâm tùy hỷ với chương trình, tùy theo phúc báu của mình mà nghiệp chướng tiêu trừ, tai ương tiêu diệt, bình an mạnh khỏe, sự nguyện thiện tòng tâm, lòng tin tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Đời đời kiếp kiếp dù sinh ra nơi đâu cũng được nương tựa tam bảo tu hành cầu vô thượng Bồ đề. Xin hồi hướng cho dịch bệnh Covid-19 sớm được giảm trừ hóa giải ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học các cán bộ y tế và tất cả những ai đang tham gia trong công cuộc phòng chống dịch được an lành mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt để góp sức hiệu quả vào việc đẩy lùi dịch bệnh. Hồi hướng cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 sớm được bình phục và không có những bệnh biến chứng nguy hại đến sức khỏe, thọ mạng sau khi âm tính với COVID-19 lại xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bạch về chương trình tu tập, cùng các chúng vong linh hữu duyên với tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng và các chúng vong linh hữu duyên với chương trình tu tập này, được nương công đức này mà tăng trưởng phúc lành, xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước, hóa giải oán kết với các tín chủ, sớm tái sinh vào cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ,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 Pool.